Kế toán doanh nghiệp sửa chữa ô tô sẽ bao gồm cả hoạt động thương mại, bao gồm bán các phụ tùng và hoạt động dịch vụ, cụ thể là dịch vụ sửa chữa xe. Khóa học dành cho các bạn kế toán đang làm trong mảng sửa chữa ô tô, xe máy, muốn hiểu rõ hơn về công việc và các nghiệp vụ liên quan, đặc biệt là trong việc hạch toán. Hãy cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học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 hóa đơn mua vào để đưa vào các chi phí cho phù hợp, xử lý các phát sinh trong công ty sửa chữa ô tô để giúp các bạn đúc kết và có nhiều kinh nghiệm. Thực hiện việc tính lương, trích bảo hiểm xã hội và các mẫu hợp đồng hồ sơ đối với người lao động để ghi nhận vào chi phí hợp lý, xử lý các tranh lệch giữa kiểm kê thực tế so với sổ sách